Hello chào các bạn thì mình là Khoa Nguyễn thì trong ngày hôm qua mình đã giới thiệu với các bạn trong sản phẩm thuộc cương dương mắc mán của nước Mỹ sản phẩm này sẽ giúp cho người nam giới có thể cương dương và kéo dài thời gian quan hệ mỗi khi mà uống vào mỗi khi mà làm tinh các bạn thì sản phẩm này sẽ có tác dụng tức thời như các bạn khi các bạn sử dụng đó là sẽ có hiệu quả còn nếu các bạn không sử dụng thì nó sẽ không có hiệu quả chỉ vì thế trong ngày hôm nay mình sẽ đưa đến cho các bạn một cái biện pháp để giúp cho người nam giới có thể điều trị dứt điểm từ các tình trạng ví sinh lý và xuất tinh sớm ở người đàn ông Thế trên tay của mình là dòng sản phẩm như lực đán, một dòng sản phẩm đến từ vàng xuân đương, sản phẩm của Việt Nam các bạn ạ. Đây, hàng Việt Nam sản phẩm này với công dụng chính nó sẽ điều trị dứt điểm từ các tình trạng ví dụ sinh lý ở nam giới giúp cho nam giới cương dương một cách tốt hơn điều trị được các tình trạng gọi là trên bão gì không nghe hay là chết trở lại hết tiền thế những anh chàng nam cái sinh lý bị suy giảm cầu nhỏ không có thể cương cứng bị xuất tinh sớm có mong muốn cải thiện thì khả năng làm tinh của mình thì các anh có thể sử dụng trong sản phẩm di lực đá này để có thể tăng cương nha các bạn đây các bạn đây là cái cách dùng để phân mã vạch các bạn có thể check các thông tin từ đây đây hàng sử dụng các bạn cực kỳ lâu luôn phải không từ năm từ ngày 24 tháng 8 năm 2021 địa chỉ của công ty các bạn ạ đây bạn đây là thành phần đây giúp bổ thần chẳng dương tăng cơ sinh lý các bạn không thành phần là cáo khô bạc bần cáo khô bạc kít như bạn hay là cao khô bạc tịch lệ vân vân là những cái bài thủ rất là quan trọng trong trong đông y để giúp tăng cơ sinh lý phải mạnh các bạn ạ bây giờ mình sẽ mở cho bạn xem kỳ ở bên trong Đây, mình sẽ mở cho bạn xem đây bạn đây là cái hộp thuộc của nó các bạn không như nó cao cấp nha bạn thế khi các bạn muốn sử dụng dòng sản phẩm thuộc cự dưới luật đám hôm nay để điều trị dứt điểm xuất tiến sớm thì các bạn hãy sử dụng thư suy biến đều đặn một ngày hai lần các bạn ạ mỗi lần hai viên trước khi bữa ăn 60 phút có đối với những cái nám dở nam mà bị các tình trạng với dài dây thì các bạn uống 6 bữa ăn nha các bạn đây một ngày hai lần mỗi lần hai viên trước bữa ăn 60 phút thì sau việc bạn sử dụng một liều trình của nó sẽ từ 4 từ 5 lo như vậy thì các bạn có thể tăng cường sinh lý của mình một cách rõ rệt và hiệu quả thế những ai mà quan tâm tới dòng sản phẩm dưới, dưới lực đám này thì có thể liên lạc qua số hotline 0974 47 557 để được tư vấn thêm còn bây giờ mình sẽ xin phép cho tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những cái clip bên sau